con gì đây con gấu. còn gì đây? con sư tử, Còn gì đây? Con voi Con gì đây? Con khỉ đột Con gì đây?

con nhím. Con gì đây? Ah. còn gì đây? Con vịt